Chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với cá soi kèo à, Ngày hôm qua thì mình cũng đã lên cho anh em hai cái trận đấu uh, Trận đấu giữa Ý và Anh diễn ra vào dạng sáng ngày hôm nay thì anh em chúng ta cũng đã hút full hai cái trận uh, cái trận đấu giữa Ý và Anh rồi đúng không? Chúng ta đi Ý đồng banh cũng như là cái tài góc 8.5 à, Anh em nào mà ừ, chưa có trang để chơi cũng như là đang chơi cỏ ngoài thì chắc chắn là anh em cũng không có cái kèo góc cũng như là những cái kèo uh, Ờ, châu Âu hay là ờ, những cái kèo như là ờ, hai đội cùng ghi bàn này rồi là đội nào ghi bàn đầu tiên để anh em chúng ta chơi cũng như là anh em cũng ta kiếm lợi nhuận từ những cái mã kèo đấy đâu và hôm qua thì mình cũng đã lên cho anh em trước cái trận đấu của dạng sáng ngày mai à, trận đấu giữa Slovenia và Na Uy anh em nào chưa biết đặt niềm tin vào đội nào cũng như là chưa biết đi mã kèo nào thì anh em à, xem lại video nhé cũng như là nếu như anh em thật sự muốn đầu tư bóng đá cũng như là muốn có những cái kèo có tỷ lệ ăn cao và ăn chặt thì anh em trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như Tele mình sẽ hỗ trợ cho anh em à, ngày hôm nay à, mình nghĩ rằng là hầu hết tất cả à, các bạn thì à, đều tập trung vào cái giải đấu National League cũng như là chắc là cũng sẽ chỉ chơi những cái giải đấu lớn thôi tuy nhiên thì những anh em nào mà thật sự đã chơi bóng đá lâu năm cũng như là những à, anh em chơi bóng chuyên nghiệp thì không phải là cứ giải lớn là anh em chúng ta chơi mà còn có rất nhiều những cái trận đấu cũng như là những cái giải nhỏ để anh em chúng ta có thể à, đầu tư đúng không? Đấy, có rất nhiều những giải cỏ. Anh em thì hầu như toàn đầu tư đấy là giải China, đấy, à, C League này, Super League cũng như là K League và J League. Đó. Thế tuy nhiên thì ngoài ra à, chiều ngày hôm nay buổi tối nhá buổi tối ngày hôm nay thì còn à, những cái trận đấu giao hữu mà đặc biệt là trận đấu giao hữu ở trong cái giải đấu à, giao hữu quốc tế Hưng Thịnh Việt Nam chúng ta tổ chức anh em đó 7 giờ tối ngày hôm nay thì là sẽ là trận đấu của Singapore với Ấn Độ và đối thủ uh, trận tiếp theo của Việt Nam chúng ta sẽ là Ấn Độ sẽ ra sân trong trận đấu này đây sẽ là cơ hội để mà à, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như là các cầu thủ Việt Nam chúng ta sẽ, được theo dõi trước à, đối thủ chúng ta thi đấu như thế nào. Đấy, sau đấy thì à, đưa ra kế sách để có thể à, đá trong cái trận đối đầu tiếp theo. Tuy nhiên thì đây cũng chỉ là một trận giao hữu thôi anh em. Đấy, nên là nếu mà thật sự là anh em chúng ta đầu tư trận đấu này thì mình nghĩ là nên đầu tư nhẹ nhàng thôi. Còn tất nhiên thì vẫn là tập trung vào những cái uh, kèo uh, bóng chính đúng không? cũng như là những cái trận đấu lớn thì anh em chúng ta cũng dễ dàng đầu tư cũng như là xuống tiền hơn so với những cái trận đấu này đấy, nói thế thôi nhưng mà đấy là tùy thuộc của anh em còn cách chơi của tôi là thế <clears throat> thì uh, dạng sáng ngày mai sẽ có đây là trận đấu uh, à, à, tối nay sẽ có trận đấu Na Uy này cũng như là dạng sáng ngày mai đấy sẽ là những cái trận đấu à, của Cộng hòa Séc và Bồ Đào Nha cũng như là Tây Ban Nha và Thụy Sĩ thì anh em nào mà muốn đầu tư à, hai trận đấu này thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình nhé thời gian thì vẫn còn nhiều anh à, còn nhiều lắm còn mười mấy tiếng đồng hồ nữa cơ à, vì vậy nên là vẫn đủ thời gian để anh em chúng ta có thể cầm điện thoại lên cũng như là à, nhập cái số điện thoại 0878 032 195 Đấy, nhắn tin cho mình và anh em nếu mà nhắn tin theo cái kiểu là chỉ để hỏi kèo không ấy thì mình sẽ không có thời gian để trả lời cho anh em đâu anh em nhé vì uh, kèo thì mình rảnh thì mình chơi cũng như là mình tiện thì mình đẩy lên trong nhóm để anh em chúng ta cùng tham gia cũng như là không phải ngẫu nhiên mà mình đã tạo ra cái nhóm để cho anh em chúng ta có thể giao lưu cũng như là cùng nhau đầu tư những cái trận ừ, bóng để anh em chúng ta kiếm lợi nhuận đâu đó ờ, chứ bây giờ mà một ngày mà cứ 10 đến 20 người nhắn tin cho mình sau đấy mình phải Ờ, nhắn tin cho cả 20 người và 10 người ấy cho kèo cả tất cả mọi người nhắn tin cho mình thì anh em trong nhóm của mình thì làm sao mà thế thì mình tạo ra cái nhóm để làm gì đúng không anh em thì uh, những anh em nào mà thật sự muốn vào trong nhóm để có thể uh, kiếm tiền từ bóng đá thì anh em uh, hãy tiếp nhắn tin cho mình nhé còn đến với cái phần chính ngày hôm nay trận đấu giữa Singapore và Ấn Độ hiện tại thì chưa có đội hình chính thức ra sân đâu cũng như là trận đấu này còn 5 tiếng nữa 5 tiếng 30 phút nữa thì mới diễn ra. Uh, Singapore cũng như là Ấn Độ uh, hai đất nước thuộc châu Á tuy nhiên thì hai nền bóng đá thì khác nhau anh em nhé. À, Singapore ở Đông Nam Á uh, thì chắc chắn rằng uh, sẽ được đánh giá thấp hơn so với những cái uh, đội bóng đến từ Đông Á cũng như là Tây Á anh em. Đấy. <clears throat> đúng không đến tương tự ờ, Tây Á đặc biệt là tất nhiên rồi ở châu Á thì chúng ta à, vẫn có những cái thế lực như là Hàn Quốc Nhật Bản và những cái đội bóng Tây Á như là Ấn Độ à, Ả Rập Xê Út đấy, còn là, là Qatar không nói nhiều nữa trận đấu trước thì Singapore họ để thua Việt Nam với tỷ số là 4-0 anh em À, còn về phía của Ấn Độ thì ờ, trước cái trận đấu này thì họ cũng có ba cái chiến thắng ở trong cái giải đấy là AFC uh, ờ, Cup, ASEAN Cup thì họ đã thắng Hồng Kông với số 4-0 này. Đó tiếp theo đấy là thắng uh, Afghanistan với tỷ số 2-1 và đánh bại Campuchia với tỷ số là 2-0. Đó. Đây là phong độ hiện tại cũng như là ừ, những cái trận đấu gần đây nhất của Ấn Độ họ đã giành chiến thắng cả ba trận đấu gần đây còn đối với Singapore thì chắc chắn rồi ờ, họ uh, trong cái giải đấu uh, cũng là giải đấu ASEAN Cup thì họ để thua đấy là uh, yeah, dạ, Tajikistan cũng như là um, Kazakhstan đó ha họ đều để thua hai cái đội bóng Tây Á anh em nhé còn uh, họ chỉ có một chiến thắng đấy là với Myanmar với tỷ số là 6-2 Tuy nhiên thì ờ, Singapore vẫn có một ừ, những cái sự bổ sung lực lượng. À, tuy nhiên thì với cái trận đấu với Việt Nam thì chúng ta cũng đã có thể thấy được rằng là những cái bổ sung lực lượng từ ngoại binh về nhập quốc tịch ấy, cái kiểu mà nhập quốc tịch về thì cũng không phải là lúc nào cũng sẽ hiệu quả với tất cả các đội bóng đúng không anh em? À, hiện tại thì à, cái kèo đang là Ấn Độ chấp uh, Singapore với cái mã kèo đấy là 0.25 Ồ nhảy lên 0.5 rồi anh em ạ Lúc mình đang nói với anh em đây thì nó đã nhảy lên 0.5 rồi Đấy tỷ lệ kèo nó sẽ nhảy liên tục Tuy nhiên thì với cái mã kèo 0.5 này thì mình vẫn uh, nếu như anh em nào đồng máu theo mình thì anh em vẫn có thể đặt niềm tin vào Ấn Độ anh em nhé À, còn với cái mã trên dưới tổng tỷ số cả trận đang là 2.25 thì chắc là à, mình cũng uh, chưa chắc đã chơi cái mã này đấy sẽ phải đợi đến khi nào à, trận đấu bắt đầu cũng như là mình cũng nói rồi những cái trận bóng cổ ấy nếu thật sự mà anh em muốn kiếm lợi nhuận thì anh em phải chơi kèo rung đúng không anh em phải chơi kèo rung thì anh em mới có thể kiếm tiền được còn nếu như anh em mà cứ chơi trước trận những cái kèo như thế này thì à, rất khó để anh em chúng ta có thể đầu tư đó và ngày hôm nay thì cũng rất nhiều những cái trận đấu uh, giao hữu nữa có cả Hồng Kông cũng như là Myanmar thì trận đấu này thì mình sẽ đẩy cho anh em ở trong nhóm sau đó còn uh, nếu như thật sự anh em muốn đầu tư bóng đá cũng như là muốn tham gia vào nhóm thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin với mình nhá à, mình sẽ nốt lại cho anh em luôn đấy là Ấn Độ Ấn Độ ờ, chấp uh, 0.5 anh em này cả trận này đây sẽ là cái mã kèo duy nhất thôi à, còn một mã kèo nữa là mã kèo góc 8.5 nữa thì à, những cái mã kèo này thì mình sẽ đẩy khi nào trận đấu diễn ra cũng như là mình cũng phải theo dõi trận đấu như thế nào thì mình mới chốt kèo những cái kèo chắc ăn cũng như là những cái kèo có tỷ lệ ăn cao cho anh em trong nhóm được còn à, cũng không phải nói nhiều đâu đúng không à, ngày nào cũng sâu nhóm cho anh em rồi à, thật sự anh em mà không được tham gia nhóm thì cũng là thiệt thòi của anh em đưa lên rồi lại anh em lại cứ đắn đo suy nghĩ làm gì đó thì ờ, cũng ờ, không nên làm mất thời gian của nhau